đấy thì cái mặt ngược lại này của nó sẽ là xỉu các bác nhá một lát nữa khi mà em lắc về tài các muốn lắc về xỉu chỉ cần lắc ngược lại thôi là nó sẽ ra xỉu hột và nắp nó sẽ đi kèm với một bộ còn chén mình chơi chén nào cũng được đó nào muốn được tư vấn kỹ hơn về cái đồ công chuyện bên trong cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều này nó là cái gì thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình hoặc các bạn zalo với em em sẽ tư vấn cho các bác còn không thì lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây Bây giờ em sẽ lắc thử cho các bác 10 chén để xem cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương này nhé. Như vừa rồi đã nói đấy ạ. Chiều bóng bóng này nó là chiều tài đúng không ạ? Em lắc về tài này. Một tài này. Hai tài này. Ba tài này. Nếu các không muốn chuỗi ấy, chuỗi về đằng trước mà sợ lộ ấy, các có thể để cái phần đấy về phía mình như này. Bốn tài này năm tài này được chưa ạ như vừa rồi đã nói đúng không chiều này là bóng này nó là tài còn ngược lại nó sẽ là xỉu có thể lắc chuỗi về đằng trước hoặc các bác quay đầu này về đây quay ngược nó về phía mình như này một xỉu hai xỉu ba xỉu bốn xỉu năm xỉu được chưa ạ năm tài năm xỉu chuẩn một trăm phần trăm chưa các bác